Gợi ý cách trị tàn nhang đơn giản từ tía tô Nói đến tía tô, người ta nghĩ ngay đến một loại rau ăn kèm có mùi vị đặc trưng hấp dẫn cho món ăn hàng ngày và là một vị thuốc dân gian dùng để chữa cảm lạnh, cầm máu, ho. Bên cạnh đó, tía tô còn là một mẹo làm đẹp mà ít người biết đến, nhất là khả năng trị tàn nhang, trắng da. Video này sẽ giới thiệu một số cách giúp bạn loại bỏ tàn nhang một cách hiệu quả từ tía tô. Đặc tính của tía tô là nóng và cay, nên chúng có công dụng trị cảm lạnh, ho. Bạn cũng có thể sử dụng cành tía tô để chống nôn, giảm đau, hen suyễn và dưỡng thai. Hơn nữa nó còn mang lại giá trị dinh dưỡng rất lớn khi có hàm lượng vitamin A, C, E hay các hoạt chất như sắt, canxi hay phốt pho có tác dụng làm đẹp da và trị tàn nhang. 1. Sử dụng trà tía tô để trị tàn nhang Đây là phương pháp đơn giản nhất khi sử dụng tía tô để trị tàn nhang Mỗi ngày một tách trà là bạn có thể loại bỏ tàn nhang, nám giúp làn da trắng sáng. Chỉ cần áp dụng theo cách sau thì bạn cũng có thể tạo ra trà tía tô ngay tại nhà cho mình. Nguyên liệu Chuẩn bị 500g lá tía tô Cách làm Bước 1 Bạn đem lá rửa sạch và sao khô hoặc phơi khô Bước 2 Cho lá tía tô vào ấm nhỏ Tưới qua một ít nước ấm rồi đổ đi Sau đó mới cho lượng nước ấm tương đương với lá khô vào Để khoảng 30 phút và uống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 giúp sáng da nhanh chóng. Một tác dụng của việc uống trà còn là bí quyết giảm béo rất tốt cho cô nàng nặng ký đó. 2. Tạo ra mặt nạ tía tô xóa sạch tàn nhang Nguyên liệu 100g lá tía tô tươi Dụng cụ kèm theo, máy xay và lọc Cách làm Bước 1. Tía tô rửa sạch để ráo, cắt khúc và đem xay nhỏ Bước 2. Dùng lá tía tô xay nhỏ, đắp lên vùng da có tàn nhang khoảng 15 đến 20 phút Sau đó rửa sạch bằng nước ấm Nhờ có lượng dưỡng chất dồi dào trong lá tía tô cùng với lượng chất tẩy trắng tự nhiên sẽ chăm sóc da và mang đến làn da trắng mịn từ bên trong. Ngoài việc trị tàn nhang thì còn có thể trị mụn sạch sẽ và giảm hẳn vết thâm ở trên mặt đi đó. Bạn vừa xem xong video gợi ý cách trị tàn nhang đơn giản từ tía tô. Mặt nạ nghệ không vàng da, bí quyết là ngay sau khi rửa mặt, chị em có thể tung tăng đi chơi mà không lo bị vàng da, mà da ngày càng trắng hồng mịn màng nhé. Bí quyết là mình đã sử dụng mặt nạ nghệ hỗn hợp đã được 4 tháng nay, hiệu quả thì khỏi phải bàn luôn, da trắng hơn, mịn hơn, đặc biệt vết thâm lúc mình mang bầu, bị nổi lên do mụn, nội tiết thay đổi khi mang bầu cũng gần như không thấy nữa. Công thức mình dùng là bột nghệ nguyên chất, bột đậu đen nguyên chất, bột đậu đỏ nguyên chất, bột đậu xanh nguyên chất, mật ong, sữa chua, tất cả theo tỷ lệ 1, 1, 1 trộn đều, bôi lên mặt rồi rửa thật kỹ bằng nước ấm sau 15 phút, một tuần đắp 2 đến 3 lần. Cách làm đẹp này vừa tiết kiệm mà lại an toàn hiệu quả. Mình trông con nên không thể làm công thức này toàn thân, chị em nào có điều kiện thì dùng toàn thân cho đẹp. Vừa trông con vừa làm đẹp vẫn ok. Mình chụp cận da sau khi rửa nhé, không một chút vàng. Công thức này giúp da trắng hồng mịn màng, làm mờ vết thâm, trị nám, làm sạch nhờn tẩy tế bào chết. Công thức nhỏ Nếu các bạn không có đủ các loại bột thì dùng công thức bột nghệ nguyên chất, mật ong, sữa chua và một trong các loại đậu như đậu đỏ nguyên chất, đậu xanh nguyên chất, đậu đen nguyên chất. Công thức nhỏ này cũng có tác dụng tương tự công thức mình vẫn dùng nhưng hiệu quả không cao bằng. Chắc nhiều chị em ở đây cũng dùng loại mặt nạ từ các loại bột tự nhiên rồi nên đều thấy sự thay đổi khi lần đầu sử dụng là da mịn hơn, sáng hơn, lỗ chân lông cũng được thu lại, cảm thấy sảng khoái làn da. Tình trạng này kéo dài khoảng vài giờ đồng hồ. Chị em kiên trì sử dụng thì tình trạng đó càng được kéo dài hơn và hiệu quả tăng cao hơn. Chị em phải kiên trì nhé, cứ tranh thủ thời gian mà đáp thôi, không có gì phức tạp mất nhiều thời gian đâu. Chị em nào đang sử dụng mặt nạ bột nghệ có nỗi lo bị vàng da thì cứ sử dụng theo công thức trên nhé, cứ yên tâm luôn. Bạn vừa xem xong video mặt nạ nghệ không vàng da, bí quyết là Tốn 10 triệu đi spa không bằng uống thứ này một tiếng trước khi ngủ, kiểu gì sau 3 ngày da trắng hồng như vừa thoa kem. Da trắng hồng đẹp không tì vết, mỹ phẩm bạc triệu cũng thua xa, nhiều chăm chỉ uống thứ nước này một tiếng trước khi ngủ. Không chỉ mang đến một sức khỏe dẻo dai, giấc ngủ ngon lành mà mật ong, sữa đặc, chuối, khoai lang được xem là những nguồn nguyên liệu quý giá giúp chị em làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả ngay tại nhà. 1. Ly sữa ấm Nguyên liệu: 2 thìa canh sữa đặc, một thìa canh mật ong, 300ml nước ấm, cốc và thìa. Cách làm: Hòa tan sữa đặc, mật ong với 300ml nước ấm, dùng thìa khuấy đều tay, ta sẽ thu được một thức uống thơm ngon bổ dưỡng. 2. Sinh tố khoai lang tím. Nguyên liệu: 300g khoai lang tím, 250ml sữa tươi, 500ml nước sôi để nguội, máy xay sinh tố. Cách làm: Khoai lang tím sau khi mua về, dùng dao gọt vỏ, rửa sạch dưới vòi nước rồi bác lên bếp hấp chín. Cho sữa tươi và nước lọc vào máy xay sinh tố nghiền nhuyễn với phần khoai lang. Hoàn thành xong, đổ tất cả hỗn hợp vào lọ, dùng nắp đậy kín và bảo quản trong tủ lạnh, sau 30 phút lấy ra sử dụng. 3. Sinh tố chuối Nguyên liệu một quả chuối, hai thìa canh mật ong, 250ml sữa tươi, một chút đá bào, cốc và thìa. Cách làm Chuối đem bóc vỏ rồi cho vào máy xay sinh tố nghiền nhuyễn với mật ong, sữa tươi, đá bào. Hỗn hợp sau khi đã chuẩn bị xong, đổ ra cốc và thưởng thức. Công dụng Thành phần tự nhiên trong chuối, khoai lang, mật ong, sữa rất giàu vitamin cùng các loại khoáng chất thiết yếu. Chính vì vậy, kiên trì áp dụng một trong ba công thức trên mỗi ngày một lần và các buổi tối trước khi đi ngủ sẽ góp phần giúp cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ làm đẹp da hiệu quả ngay tại nhà. Song song với đó bạn có thể kết hợp đắp mặt nạ chuối tuần 3 lần cũng rất tốt. Cách làm khá đơn giản. Trước hết, chuối đem dầm nhuyễn rồi trộn đều với hai thìa mật ong cộng một thìa nước cốt chanh tươi. Dùng hỗn hợp đó mát xa nhẹ nhàng lên da mặt sau khi đã vệ sinh sạch sẽ bằng nước ấm. Lưu lại khoảng 30 phút. Sau khi hỗn hợp đã khô tự nhiên thì dùng nước rửa thêm một lần nữa. Cuối cùng hãy thoa lên da một lớp mỏng kèm dưỡng ẩm để kết thúc quá trình làm đẹp. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video, tốn 10 triệu đi spa, không bằng uống thứ này một tiếng trước khi ngủ, kiểu gì sau 3 ngày da trắng hồng như vừa thoa kem. Chị Nam với nguyên liệu sẵn có Để có một làn da luôn trắng sáng thì hãy cùng tham khảo một số cách trị nám với nguyên liệu sẵn có để sở hữu làn da trắng, đánh bật nám sạm. Trị nám bằng bí đao Bí đao là một loại trái được sử dụng rất nhiều để có thể cải thiện được một làn da, mang đến điều tuyệt vời nhất khi bạn sử dụng bí đao vào nhiều mục đích làm đẹp khác nhau. Thường thì bí đao sẽ giúp bạn cải thiện làn da từ bên trong, đánh bay những vấn đề nám da, làm sạch làn da với những làn da bị nhờn thì bí đao sẽ giúp bạn làm sạch làn da, những hàn lốm đốm trên khuôn mặt thì bí đao sẽ giúp bạn đẩy nhanh vấn đề bị nám da này. Với cách trị nám bằng bí đao đơn giản, sau khi rửa mặt thật sạch, bạn hãy lấy bí đao đem xay nhuyễn, lấy nước ép bí đao đắp lên vùng da bị nám. Làm thường xuyên thì làn da bị nám sẽ bị biến đi nhanh chóng, cải thiện nhanh làn da, cung cấp những dưỡng chất cần thiết. Hiệu quả trông thấy nhanh nhất là sau 2 tuần sử dụng. Nên làm kiên trì thì bạn sẽ thấy được hiệu quả hơn Nên tránh dùng mỹ phẩm Đi ra ngoài cũng nên kín để không bị ánh nắng mặt trời gây hại làn da Trị nám bằng bơ Bơ là loại trái có nhiều chất dinh dưỡng, vitamin để bồi bổ cho cơ thể, làm làn da luôn trắng sáng, trắng mịn, dưỡng chất tự nhiên để cải thiện làn da nhanh chóng và hiệu quả hơn. Với bơ sẽ giúp làn da mịn màng, cung cấp độ ẩm cho làn da, làm trắng da nhanh chóng, trị được các vấn đề về mụn gây da đảm bảo cho làn da sạch nám nhanh chóng, phục hồi lại các tế bào của làn da, loại bỏ những hạt li ti trên khuôn mặt. Với những cách trị nám từ bơ rất đơn giản, bạn có thể lấy một trái bơ đêm xay nhuyễn, cho thêm một chút mật ong hòa trộn lại với nhau, đắp lên da mặt bị nám. Làm thường xuyên và kiên trì thì làn da sẽ được cải thiện bằng làn da trắng sáng, hết sạch nám. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng kem trị nám hiệu quả để có thể áp dụng và trị được vấn đề nám da gây cho làn da của bạn. Đảm bảo với bạn thì làn da sẽ sạch nám nhanh chóng. Trị nám bằng bột đậu đỏ Thường ngày các bạn vẫn thường dùng bột đậu đỏ để đắp mặt nạ hàng ngày, chỉ có mỗi công dụng làm trắng làn da. Thế nhưng bột đậu đỏ sẽ giúp bạn trị được vấn đề nám da gây nên. Những liệu pháp đơn giản vẫn được chị em sử dụng, trị nám, trị mụn, xe khít lỗ chân lông, làm cho làn da được cung cấp đủ dưỡng chất thiết yếu chăm sóc làn da được hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, bột đậu đỏ còn tẩy được tế bào chết gây hại cho làn da. Với cách trị nám từ bột đậu đỏ rất đơn giản, sau khi rửa mặt sạch, bạn hãy lấy hai thìa bột đậu đỏ kết hợp với vài giọt sữa tươi, hòa trộn với nhau tạo thành hỗn hợp đặc sệt. Lấy hỗn hợp đó đắp lên vùng da bị nám, để khoảng 15 đến 20 phút rồi đi rửa mặt thật sạch. Làm thường xuyên và kiên trì, bạn sẽ có làn da đang được phục hồi. Bạn vừa xem xong video trị nám với nguyên liệu sẵn có kết trị tàn nhang bằng lô hội. Lô hội hay còn gọi là nha đam, đây là một loại cây được sử dụng rất nhiều công dụng trong cuộc sống con người và trong đó không thể không nói tới chức năng làm đẹp. Trong làm đẹp, nha đam có nhiều tác dụng giúp da mịn màng, săn chắc. Lô hội còn giúp làm mờ dần các đốm tàn nhang trên gương mặt, nhờ đó làn da trở nên sáng và đều máu hơn. Đây là một tin vui dành cho những người bị các đốm tàn nhang ngự trị, gây thiếu thẩm mỹ cho làn da, Nỗi lo bị tàn nhang sẽ được giải quyết với những công thức tới từ lô hội ngay sau đây của chúng tôi. Hãy tìm hiểu và bạn sẽ thấy được bất ngờ trong trị tàn nhang bạn nhé. Vì sao lô hội có thể chữa được tàn nhang? Trong lô hội có rất nhiều thành phần tốt cho da, như Ataquinone Complex giúp trị viêm da, Alum Emodin giúp chống lão hóa da, Babalon giúp giữ ẩm cho da, cùng nhiều khoáng chất và vitamin giúp da săn chắc, tươi tắn hơn. Ngoài ra, độ pH của gel lô hội cũng gần giống như độ pH của làn da. Chính vì vậy, nó giúp điều hòa độ axit trong da và giúp trị nám và tàn nhang hiệu quả hơn. Ngoài ra bao gồm các chất dinh dưỡng như A, C, E, B1 cùng nhiều khoáng chất như canxi, natri, kẽm. Ngoài ra, loài cây này còn có công dụng như một loại thần dược trong lĩnh vực hóa mỹ phẩm. Ngoài điều trị tàn nhang thì lô hội còn có một số tác dụng trong làm đẹp như sau. Chăm sóc da Chất nhầy trong gel của lô hội có khả năng thấm ướt, tạo độ ẩm cho da, giúp da dễ đàn hồi và giảm các nếp nhăn. Gel của chúng còn có tác dụng kích thích sự tổng hợp các collagen và sợi elastin, giúp ngăn chặn sự hủy hoại của da khi bị lão hóa. Trong quá trình chăm sóc da, chất gel này có tác dụng xe lỗ chân lông, giảm mụn một cách hiệu quả. Trong dân gian, lô hội là phương thuốc làm lành da tự nhiên rất hữu hiệu. Khi thoa một lớp gel lên da, các vết thương do bị bỏng, phồng rộp, côn trùng cắn và mẩn ngứa sẽ nhanh chóng được hồi phục. Có thể sử dụng lô hội để trị mụn trứng cá cũng khá hiệu quả. Chống mỏi mắt Nếu mắt của bạn mỏi, có cuồng thâm, mì mắt nặng, hãy sử dụng lô hội để chữa trị. Rất đơn giản, dùng một nhánh lô hội, gọt bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài rồi đắp phần thịt lên mắt, nằm thư giãn trong vòng 15 phút. Dịch trong lá của lô hội có tác dụng làm mắt dịu mát, dễ chịu. Sau một thời gian, vùng thâm quanh mắt sẽ giảm hẳn. Bạn nên sử dụng chất gel này mỗi tối trước khi đi ngủ để chống mệt mỏi cho vùng mắt. Công thức điều trị tàn nhang bằng cây lô hội Bạn sử dụng tàn nhang bằng cây lô hội thì bạn có thể thực hiện kết hợp cả bên trong lẫn bên ngoài, như vậy công dụng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Uống 1 phần 2 cốc nước ép lô hội mỗi ngày để giúp đào thải các độc tố ra khỏi cơ thể. Bên cạnh đó, chúng giúp chữa lành các tổn thương và tái tạo da, giúp các tế bào da mới hình thành, làm mờ vết tàn nhang từ sâu bên trong. Dùng lô hội nguyên chất Đây có thể coi là cách đơn giản nhất Sử dụng một nhánh lô hội cắt thành từng khúc nhỏ khéo léo, lấy lớp gel thoa lên mặt vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Sáng dậy rửa bằng nước lạnh như bình thường. Thực hiện 2 ngày một lần để đạt hiệu quả tối ưu nhất. Lô hội và nước vò gạo trị tàn nhang. Bạn có thể áp dụng cách như hãy lấy một phần nha đam tươi, một phần nước vò gạo sau khi vò gạo, để lắng khoảng 15 phút rồi lấy phần nước lắng xuống, bỏ phần nước trong. Sau đó, lấy phần nhớt lá lô hội bằng nước cốt vào gạo, rồi trộn đều hai loại. Bạn nên sử dụng hỗn hợp trị tàn nhang này trước khi đi ngủ, rửa mặt sạch rồi thoa hỗn hợp này lên mặt, sáng dậy rửa sạch. Lưu ý, cách trị nám và tàn nhang bằng nha đam rất dễ bắt nắng. Các bạn cần tránh ánh nắng trực tiếp với mặt trời trong thời gian điều trị. Sau một thời gian điều trị, bạn vẫn có thể tiếp xúc với ánh nắng bình thường bạn nhé. Bạn vừa xem xong video cách trị tàn nhang bằng lô hội.